Xin chào các bạn đang đón xem video của Lên Đô Thị. Chỉ ít ngày nữa thôi, SEA Games 31 sẽ diễn ra tại Hà Nội và 11 tỉnh thành lân cận từ ngày 12 đến ngày 23 tháng 5 năm 2022. Đại hội có sự tham dự của 11 đoàn thể thao khu vực Đông Nam Á, tổ chức 40 môn thi đấu với 526 nội dung. Lễ khai mạc SEA Games 31 sẽ diễn ra trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào tối ngày 12 tháng 5 năm 2022. Vậy hiện tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình ra sao?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 tháng 11 năm 2021, sân Mỹ Đình bước vào cuộc đại tu nhằm sửa chữa, cải tạo nhiều hạng mục và thay mới mặt cỏ để chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 tại Việt Nam. Theo đó, một số hạng mục nằm trong kế hoạch duy tu như tháo rỡ toàn bộ 40.000 ghế ngồi để sửa chữa hoặc thay mới nếu hỏng hóc, tiến hành sơn sửa bổ sung các bức tường, lan can trên khu vực khán đài và cầu thang bộ, vệ sinh và sơn sửa mặt sàn khán đài, duy tu phòng thay đồ, phòng VIP. Sau 5 tháng sửa chữa, cải tạo, Sân Mỹ Đình đã thay áo mới để chuẩn bị cho công tác tổ chức lễ khai mạc và một số môn thi đấu tại SEA Games 31. Theo chúng tôi quan sát, toàn bộ ghế ở các khán đài mới và khá sạch sẽ, không còn tình trạng hỏng hóc. Các bức tường bao quanh được sơn mới hoàn toàn. Khu vực đường bít được dọn dẹp sạch sẽ. Ngoài ra, mặt cỏ sân Mỹ Đình đang xanh tốt và vẫn được các bộ phận chăm sóc kỹ lưỡng từ đây cho đến đại hội diễn ra. Trên thực tế, hồi cuối tháng 3 vừa qua, sân Mỹ Đình đã được đưa vào sử dụng trong trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Oman tại vòng loại thứ ba World Cup 2022. Thời điểm đó, đa phần các hạng mục gần như hoàn tất việc duy tư cải tạo. Sau đó, các đơn vị và bộ phận liên quan vẫn duy trì công tác bảo dưỡng nhằm đảm bảo tốt nhất về cơ sở vật chất hướng đến SEA Games 31. Theo kế hoạch, trong vài ngày tới, lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ có đợt kiểm tra tổng thể toàn diện trước khi bắt đầu chuẩn bị các công trình cho lễ khai mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á. Tối qua, ngày 4 tháng 5 năm 2022, sau buổi tập luyện chuẩn bị cho lễ khai mạc SEA Games 31, sân khấu được lắp đặt trên mặt cỏ sân vận động quốc gia Mỹ Đình sẽ tạm thời phải tháo rỡ để ban tổ chức chăm sóc mặt cỏ để chuẩn bị cho lễ khai mạc từ ngày 1 tháng 5 ban tổ chức đã lắp đặt các thiết bị trên sân Mỹ Đình. Toàn bộ mặt cỏ trên sân được phủ 4 lớp, cốt pha nhựa, FUVI, thép ván, bạt thảm. Với việc phủ 4 lớp lên mặt cỏ, nguy cơ cỏ sân Mỹ Đình bị chết, vàng úa là điều khiến ban tổ chức SEA Games 31 vô cùng lo ngại. Với 4 lớp phủ này, mặt cỏ sân Mỹ Đình bị bịt gần như kín, không có khoảng trống để có quang hợp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mặt sân khi tổ chức các trận bóng đá. Trong khi đó, theo lịch thì sau lễ khai mạc đại hội từ ngày 14 đến ngày 19 tháng 5, sân Mỹ Đình sẽ là địa điểm thi đấu môn điền kinh. Ngày 22 tháng 5, hai trận tranh huy chương đồng và chung kết môn bóng đá nam được chờ đợi nhất SEA Games 31 cũng sẽ diễn ra tại đây. Sau khi khảo sát và tiến hành thảo luận, Ban tổ chức đại hội đã quyết định sẽ tạm thời tháo rỡ 4 lớp phủ trên mặt sân Mỹ Đình sau buổi tập đêm ngày 4 tháng 5. Sau khi được tháo rỡ các lớp phủ trên mặt cỏ, trong 2 ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 5, khu Liên hợp Thể thao Quốc gia sẽ tiến hành chăm sóc đặc biệt cho mặt cỏ sân Mỹ Đình. Sau thời điểm này, Đội ngũ thi công sân khấu lễ khai mạc SEA Games 31 lại lắp lại các lớp phủ lên mặt cỏ sân Mỹ Đình để thực hiện lễ sơ duyệt, tổng duyệt, khai mạc SEA Games 31 vào ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 5. Sau khi lễ khai mạc SEA Games 31 diễn ra vào tối 12 tháng 5, toàn bộ các thiết bị sẽ được tháo rỡ để trả lại mặt cỏ, đường sân Mỹ Đình cho môn điền kinh và bóng đá thi đấu. Trên đây, các bạn vừa cùng chúng tôi đến với những hình ảnh của sân vận động quốc gia Mỹ Đình hiện tại. Với những hình ảnh này,